Xin chào, xin chào tất cả các bạn nhỏ của học văn chị Hiên Và các bạn ơi, đã khá là lâu rồi thì chị Hiên mới phát trực tiếp ở trên fanpage cùng với các bạn Rất hy vọng là ngày hôm nay chúng mình đã đang có mặt ở đây Để có thể tham gia cùng với chị Hiên trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay các em nhé Vậy là chúng ta đã chính thức ăn Tết, nghỉ Tết xong rồi Thời điểm mà qua Tết ấy, chúng ta sẽ thấy có một điều có vẻ như hơi gọi là gì ạ nghịch lý một chút xíu mặc dù là thời điểm đầu năm mới thế nhưng mà lại là một cái thời điểm thời gian trôi cực kỳ là nhanh luôn thế nên là đối với các bạn 2K5 hay là các bạn 2K6, 2K7, 2K8, 2K9 thì đây là một cái thời điểm mà chúng ta sẽ phải thực sự tập trung cho việc học tập của bản thân mình đúng không ạ? Và các em ơi, ngày hôm nay phần phát trực tiếp này chị xin được phép dành tặng riêng cho các bạn 2K5. Những bạn nhỏ mà trong thời gian sắp tới sẽ phải gấp rút uh, chạy trên cái đường chạy riêng của mình để vượt qua một cái kỳ thi cực kỳ quan trọng đối với các em. Đó chính là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Bởi vậy, nếu như chúng mình đang cảm thấy là muốn được lắng nghe và chia sẻ thêm về kỳ thi này cũng như là à, có thể tiếp nhận những cái kiến thức từ chị Hiên thì hãy ở lại trong phần phát trực tiếp này và tác thêm những người bạn của mình để chúng mình có thể sẵn sàng và bắt đầu cho một cái buổi ôn tập à, một cái buổi ôn tập đầu tiên sau Tết của chúng mình nhá, được không ạ? Chị xin chào Duy Kiên, xin chào Trúc Vi, xin chào các em à, Xin chào Lan Anh, xin chào các bạn Đúng rồi, cũng khá lâu rồi chị em mình không gặp nhau nhỉ <laughs> Mặc dù là khá lâu rồi không gặp nhau nhưng tình cảm lúc lúc nào cũng chứa chan hết Thế nên là trước tiên là thả tim, thả like để chị Hiên nhìn thấy cả một cái bầu trời dợp tình yêu thương của chúng mình được không ạ? Rồi các em ơi, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau đến với cái phần nội dung được chia sẻ ngày hôm nay nhé Chị sẽ nói một chút xíu về cái cấu trúc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia cùng với các bạn, được không ạ? Có thể thấy là nói về cái cấu trúc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia, các bạn đã tìm hiểu cái này chưa? Các bạn đã tìm hiểu cái này chưa ạ? Cấu trúc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Các bạn đã tìm hiểu cái này chưa ạ? Ồ, phải tìm hiểu chứ. Vì sao lại phải tìm hiểu? Bởi vì chúng ta cần phải biết là chúng ta cần phải chuẩn bị lượng kiến thức như thế nào chứ tại vì sao mà lại chúng mình lại chủ quan à, phó mặc cho số phận không tìm hiểu trước về cái cấu trúc đề được cái này là rất quan trọng nha đúng rồi sắp vào giai đoạn nước rút rồi đấy thế nên hy vọng rằng là à, các bạn sẽ được tiếp đủ một cái nguồn năng lượng thật là nhiều thật là tràn đầy để chúng mình sẽ nỗ lực vượt qua nhá ok chưa nào Chúng mình sẽ cùng nói về cấu trúc của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Thì chúng mình sẽ có nhá Đây là phần này Được không ạ? À? Đây là nội dung này Đây là những cái lưu ý này Và các bạn đều biết rằng là Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia của chúng mình thì sẽ được hoàn thành trong một cái khoảng thời gian là bao nhiêu? 120 phút các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ có cái cấu trúc đề thi sẽ bao gồm có hai phần chính. Không biết các bạn có còn nhớ không ạ? Trước tiên là phần 1. Đây là phần gì nhỏ chúng mình nhỏ? Phần 1 đó là phần đọc hiểu Phần 2 là gì ạ? Phần 2 là gì chúng mình nhỉ? Phần 2 đó chính là phần làm văn. Để xem là cùng ờ, nói một chút xíu về cái cấu trúc của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Để xem là các bạn của chị đã à, gọi là tự tin được bao nhiêu phần trăm Tự tin được những cái phần nào ở trong cái cấu trúc của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia này rồi nhá Ok không ạ? À? Nào chúng mình ơi chị nhắc lại này cái này là rất quan trọng bởi vì nó sẽ trả lời cho câu hỏi là trong thời gian sắp tới tôi cần phải ôn tập những cái gì được không ạ? Hãy chú ý nhá. Rồi các bạn sẽ có chúng ta sẽ có nội dung phần đọc hiểu thì chúng ta sẽ có một cái văn bản nha. Được cung cấp một cái văn bản ở trong đề thi và chúng ta sẽ phải đọc văn bản này khám phá văn bản này để đi trả lời cho bốn câu hỏi ở trong cái phần đọc hiểu này các bạn nhé. Và hãy chú ý này, cái thang điểm cho phần đọc hiểu này, à, đây chúng mình sẽ có nhá, về thang điểm cho phần đọc hiểu này sẽ là 3 điểm nhá. Ok chưa ạ? Các bạn ơi, chị tin chắc chắn một điều luôn Đấy là có rất nhiều bạn ở đây chưa biết cấu trúc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia là như thế nào luôn Đây là nói thật được không ạ? Đây là nói thật nếu như mà có đúng gọi là xuyên đúng vào tim đen của ai đấy thì uh, cũng đừng cảm thấy bối rối bởi vì điều quan trọng nhất là mình biết được là mình đang yếu cái gì để mình còn cố gắng chứ còn sợ nhất là đến thời điểm bây giờ rồi mà vẫn còn không biết là mình đang yếu cái gì thì thôi chị cũng xin chào thua các bạn luôn vậy thì các bạn thích học theo kiểu như thế nào thì học nhá rồi phần làm văn thì sẽ bao gồm có hai câu hỏi đúng không ạ câu 1 sẽ là gì ạ? Là một cái đoạn văn nghị luận xã hội. À, được không ạ? Và thường thì cái cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội tức là cái cái cách ra đề của người ta á, sẽ là liên quan tới cái ngữ liệu của phần đọc hiểu luôn chúng mình nhá. Hãy chú ý ạ. À, em giờ môn văn hơi hô mờ là cái gì? Chị không hiểu, hô mờ là cái gì? à, Năm nay thi văn người lái đò sông Đà Wow, chưa gì đã phán rồi đây này <laughs> ok ạ, à, chưa gì đã phán trước đoán đề rồi đây này Hôm nay có thấy là anh Đen Vô anh ấy vừa mới ra bài hát không? Và có nhìn thấy là anh ấy đứng ở trên rừng núi không? Thế này có khi lại phải ôn gấp ngay vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài thôi. <laughs> Rồi, à, đừng vào hai, hai bài sông ngỏ Ô, hai bài sông hay thế sao lại không vào hả Yến Nhi? Chúng mình ơi, bây giờ ấy là phải học trên cái tâm thế là kể cả có vào bất cứ bài nào thì cũng không được sợ. Phải dũng cảm hùng hổ gọi là gì ạ? Phải dũng cảm can đảm để bước vào bài thi chứ đúng không? Rồi, đấy trêu các bạn một chút xíu thôi Bây giờ quay trở lại đây nhá Chúng mình sẽ có cái câu số 2 Câu số 2 của chúng mình sẽ là hình thức bài văn nhá Và các em ơi, đó là bài văn gì nhỏ? Đó là bài nghị luận văn học chúng mình nha Và các bạn cũng biết rồi đấy Câu này sẽ có hai điểm và câu này sẽ có 5 điểm nhá Thì đây sẽ là cái cấu trúc của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia ở thời điểm hiện tại các em nhá Yên tâm, à, đến khi mà có đề minh họa thì chị Hiên sẽ ngay lập tức là chữa ngay cho các bạn Sẽ ngay lập tức là định hướng ngay cho các bạn về những cái phần mà chúng ta sẽ ôn như thế nào Nên là cứ bình tĩnh chờ đợi nha được không ạ? À? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói sâu một chút xíu Phần đọc hiểu chị xin được tạm thời gác lại nhé. Nghị luận xã hội chị Hiên cũng tạm thời gác lại nhé. Chúng mình sẽ gọi là chủ động ôn tập với nhau ở trong những cái phần buổi học tiếp theo cùng với chị. Còn ngày hôm nay nha, chúng mình sẽ cùng với nhau xoáy sâu vào câu này nhá. Đó chính là câu nghị luận văn học, một cái câu trị giá tới tận 5 điểm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia luôn. Các bạn ơi, nếu như ở đây có bạn nào đang đặt ra cái mục tiêu cho mình là 8 cộng văn không ạ? Ở đây có bạn nào đang đặt ra mục tiêu cho mình là 8 cộng văn không? Có bạn nào đặt ra mục tiêu cho mình là 9 cộng văn không? Giơ tay chị Hiên xem cả. Đây là thể hiện cái tinh thần quyết tâm đây. Chúng ta phải có mục tiêu thì từng bước đi của chúng ta mới vững vàng được. Nếu như không có mục tiêu ấy, thì các bạn cũng sẽ đi. Nhưng mà cái bước đi của chúng mình không quyết tâm thì cái con đường nó sẽ cực kỳ mờ mịt. Ừ thì nói như lỗ tấn Đó chính là gì ạ? Đó chính là à, trên đời này kỳ thực làm gì có đường Người ta đi mãi thì thành đường thôi nhưng mà để có thể có được một cái con đường cho riêng mình thì chúng ta cũng rất cần cái sự bền bỉ và kiên trì mạnh mẽ bước tới đúng không ạ tiến về phía trước à em đặt mục tiêu là 8 cộng trúc vi này linh này 8 cộng tốt quá chị ạ à. <laughs> trời ơi phấn khởi nhở kiểu cảm giác như bây giờ tưởng tượng ra cái viễn cảnh mình được 8 cộng môn văn kiểu phấn khởi nhở à rồi ok đã ước thì phải ước cái gì to lớn và cao cả nhất ạ à. rồi Ôn người lái đò sông Đà cô ơi Trời ơi đấy Vừa vào cái là phải đề nghị ôn cái gì luôn à Rồi chúng mình ơi Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi à, Về cái câu nghị luận văn học này nhá Các em cũng biết rồi đấy Nếu như để chúng ta có thể viết được Một cái bài nghị luận văn học đúng Đủ Sâu và hay thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho chị những thứ như sau nhá. Nếu như bây giờ các bạn đã đang có đủ những cái này rồi thì có lẽ là các bạn không cần phải ôn tập nhiều nữa đâu. Còn nếu như các bạn cảm thấy là mình thiếu bất cứ một thứ gì mà chị Hiên nêu ra ở đây thì các bạn phải chú ý tập trung là chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian sắp tới nhá. Ở đây chúng mình sẽ có này, các bạn nhìn nhá. Trước tiên là chúng ta phải có cái phương pháp làm bài. Được không ạ? Phương pháp làm bài có nghĩa là gì? Phương pháp làm bài có nghĩa là các bạn phải biết là hình thức bài văn thì sẽ có bố cục là gì ạ? Là mở bài, là thân bài và là kết bài. Các em nhá. Và các bạn cũng phải chú ý được là ô vậy thì ở mở bài tôi cần phải làm gì nhỉ? Thân bài tôi cần phải làm gì đây và kết bài tôi phải làm gì đây? Có nghĩa là các bạn phải biết được là tôi cần phải triển khai những cái ý gì ở trong hình thức bài văn này. Nhớ nha, đây là cái đầu tiên. Cái số 2 khi mà đã có được một cái gọi là gì ạ có được một cái tấm bản đồ để đi đến mục tiêu của mình rồi chính là phương pháp làm bài rồi thì bây giờ tôi cần phải có lương thực tôi cần phải có sức khỏe tôi cần phải có gọi là một cái nguồn nhiên liệu để tôi mạnh mẽ tiến về phía trước và nguồn nhiên liệu đó được cung cấp bởi gì các em biết không? Đó chính là kiến thức nền các bạn nhé Và cụ thể ở đây sẽ là kiến thức nền về những cái văn bản mà các bạn được học trong chương trình ngữ văn lớp 12 Và cụ thể là những cái tác phẩm văn học thuộc à, cái giai đoạn thuộc gì ạ? Thuộc văn học Việt Nam hiện đại thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng gọi là kể với chị Hiên nha để xem là kiến thức của chúng mình đang ở đâu, đang như thế nào thì bây giờ mời các bạn sẽ cùng kể lại với chị nhá đến bây giờ mà học kiến thức nền vẫn còn cảm thấy mong manh dễ vỡ thì đề nghị là phải nghiêm túc xem lại. Còn nếu không, nhanh chóng đăng ký khóa học kiến thức nền của chị Hiên hoặc nếu đã vững kiến thức nền, nhanh chóng đăng ký khóa luyện đề vừa mới mở đăng ký đây ạ. Được không nào? Rồi bây giờ quay trở lại đây nhá. Các bạn nhìn này, kiến thức nền chia đi thơ nhá. Và gì nữa? Văn xuôi nhá. Các bạn ơi, thơ là các bạn đã được học trong học kỳ 1 rồi, phải không ạ? Nhắc nhớ nhanh cho chúng mình. Đầu tiên là chúng ta có một bài thơ được coi là khúc độc hành của nỗi nhớ thương. Đây là một bài thơ đã đánh dấu tên tuổi của một người nghệ sĩ đa tài mà cũng rất mực đa tình. Đây là một bài thơ để cho chúng ta nhìn lại về hình tượng những người lính trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Và đây cũng chính là một bài thơ đã làm nên tiếng vang tên tuổi của nhà thơ Quang Dũng. Đừng quên nhá, Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng ạ. À. Hãy chú ý nha. Rồi, bài thơ tiếp theo cũng là một cái bài thơ có sự xuất hiện của những người cán bộ cách mạng. Thế nhưng bên cạnh hình ảnh của những người cán bộ cách mạng thì chúng ta còn được nhìn thấy hình ảnh của gì ạ? À của đồng bào Việt Bắc nữa. Và đó là cái bài thơ mà đã đưa tên tuổi của nhà thơ Tố Hữu trở thành lá cờ đầu gì ạ? À đây là một trong số những cái bài thơ của một người nghệ sĩ mà luôn tâm niệm rằng là gì ạ? Tôi phải lòng đất nước và nhân dân của mình đã viết về đất nước, về nhân dân của mình như nói với người đàn bà mình yêu. Đó là nhà thơ đã từng đưa ra những cái lời thơ đó là gì ạ? Mà nói thật trái tim anh đỏ, rất chân thật gì ạ? Mà nói vậy trái tim anh đỏ, rất chân thật chia ba phần tươi đỏ, anh dành riêng cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Đó là gì ạ? Đó là ai nhở? À, đó là bài thơ Việt Bắc, khúc tình ca hùng ca kháng chiến của nhà thơ Tổ Hữu các em nhá. Nhớ này, mình đã học thơ ở học kỳ 1 xong hết rồi. Bây giờ không phải là thời điểm để chúng ta quên quên nhớ nhớ những cái phần kiến thức này đâu ạ. À. Chị nói luôn là như vậy. Đây, đây không phải là thời điểm để chúng ta quên quên nhớ nhớ. Đây là thời điểm mà chúng ta nhất định là đã phải nắm được cái phần kiến thức nền này rồi. Nhá tiếp tục chúng mình có một cái bài không phải là bài thơ mà đây là một cái trích đoạn trích đoạn được rút ra từ một cái bản trường ca của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và để rồi đọc những cái tiếng thơ ấy chúng ta lại càng thấm thía thêm chúng ta lại càng yêu mến thêm về hình ảnh đất nước đúng không ạ Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nhà văn người Nga Elila Erembua lại từng viết rằng lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi triệu mạnh. Giờ thì tôi đã hiểu rằng vì sao Đỗ Trung Quân lại viết là Quê hương là chùm kế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay. Và giờ thì tôi cũng đã thấm thía rằng là à, thì tôi đã tìm được cái câu trả lời cho một cái câu hỏi rằng quê hương là gì hở mẹ mà cô giáo dạy phải yêu, quê hương là gì hờ mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Và các bạn ơi, đừng bao giờ quên trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm các bạn nhé. Một cái trích đoạn đi lý giải, đi trả lời cho những câu hỏi đất nước có từ bao giờ, đất nước là gì, đất nước là của ai, đúng không ạ? Hãy chú ý nhé. Và chúng ta cũng có thêm một cái thi phẩm nữa. Thi phẩm này thì ờ, được thi vào năm kia. Có nghĩa là năm trước thì là chúng ta thi vào Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Thì năm kia thì là chúng ta thi vào đất nước. À chúng ta thi vào cái thi phẩm này ạ. Một cái bài thơ viết về tình yêu. Để rồi chúng ta thấy cồn cào ở trong trái tim của mình những nhịp đập ngân dung của tình yêu để rồi chúng ta nhận ra rằng ồ tình yêu là những cái xúc cảm vô cùng kỳ diệu tình yêu là thời là một cái một cái địa hạt vô cùng bí ẩn mà ở đó con người ta có được cho mình những cái khát vọng đúng không ạ đừng quên nhá bài thơ sóng của nhà thơ xuân quỳnh đọc sóng của nhà thơ xuân quỳnh rồi ta lại hiểu thêm rằng Có lẽ cũng chính bởi luôn khát khao yêu và đắm say trong tình yêu như thế Thế nên Xuân Quỳnh à, mới viết những cái dòng thơ là gì ạ? Em trở về đúng nghĩa trái tim em Là máu thịt đời thường ai chẳng có Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi đúng không ạ? Các bạn hãy nhớ nha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thêm một cái thi phẩm nữa. Đây là một cái thi phẩm của nhà thơ Thanh Thảo, viết về hình ảnh của một người nghệ sĩ nổi tiếng của xứ sở Tây Ban Cầm, Federico Garcia Lorca đúng không ạ? Federico Federico Garcia Lorca và chúng ta đã thấy được rằng là gì ạ? Nó dường như là một cái một cái cuộc gặp gỡ vượt qua cái giới hạn thời gian và không gian nó là một cái gì ạ? À? Nó là một cái sự cảm phục từ nhà thơ Thanh Thảo với cuộc đời của một người nghệ sĩ tài hoa nhưng số phận lại chịu nhiều oan khuất. Và các em ơi, một cái bài thơ được viết theo trường phái thơ tượng trưng siêu thực, đàn guitar của Lorca. À, hãy chú ý nhá, nhà thơ Thanh Thảo. Chị đang lượt lại cho các bạn về những cái phần kiến thức ạ. À. Và các bạn hãy nhớ nha, đến bây giờ thì cái việc ghi nhớ kiến thức nền tiếp cận với cái kiến thức nền là một trong những cái điều cực kỳ cực kỳ quan trọng đấy hãy chú ý nha rồi về văn xuôi thì sao ạ về văn xuôi thì chúng ta sẽ có trước tiên chúng ta sẽ có chuyện ngắn nhá đây rồi Năm nay là lại tiếp tục đồn nhau Đồn nhau cái gì ạ? Đồn nhau là có khi nào lại vào hai bài vợ Vào một trong hai bài vợ không chị? Ồ, chị cũng không biết được đâu. Chị chỉ nghĩ rằng là chúng mình nên ôn tất cả thôi chứ chị chưa bao giờ nghĩ rằng là chúng ta nên học tủ ở bất cứ môn học nào bởi vì nếu như các bạn học tủ thì các bạn sẽ vô cùng tự ti chứ không phải là tự tin các bạn sẽ bước vào phòng thi với một cảm giác rất sợ hãi trong khi chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian để chuẩn bị toàn bộ kiến thức để vững vàng bước vào cái kỳ thi này mà đúng không ạ thì chuyện ngắn chúng ta sẽ có đây hai bài vợ nhá đầu tiên là một cái tác phẩm được gặt hái sau một cái chuyến đi thực tế dài 8 tháng của nhà văn Tô Hoài đến với vùng đất Tây Bắc. Mà như ông tâm sự thì cái khoảng thời gian mà Tô Hoài đến đây, Tô Hoài đã gặt hái được hai mùa, đó là mùa tình dân và mùa văn học. Tô Hoài tự cho rằng gì ạ, tự thấy rằng là mình nợ mảnh đất này, nợ con người nơi đây quá nhiều. Thế nên ông mau rất mong muốn là có thể quay trở lại để có thể trả niềm thương nỗi nhớ cho mảnh đất này. Và cái tập truyện ngắn Tây Bắc trong số cái tập truyện ngắn Tây Bắc đó thì có chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ chính là một trong số những cái tác phẩm mà Tô Hoài đã viết để quay trở lại trả cái niềm thương nỗi nhớ, trả cái mối ân tình được không ạ? Cho cái mảnh đất Tây Bắc này thì các bạn sẽ chú ý nha. Rồi, tiếp tục này. Một vợ nữa. Đây lại là một cái câu chuyện cổ tích tình yêu giữa nạn đói năm 1945. Chúng ta thấy rằng là Kim Lân vẫn luôn như thế nhở? Vẫn viết về những người nông dân và nông thôn Việt Nam bằng một cái trái tim chan chứa yêu thương. Nhìn thấy ở trong đó là những cái vẻ đẹp trong chính, thẳm sâu tâm hồn của họ để rồi chúng ta nhận ra rằng có một cái câu chuyện có một cái cuộc hôn nhân vô cùng méo mó và bi hài thế nhưng chúng ta lại nhìn nhận được ở đó cái tình yêu tình cảm giữa con người với con người và chính cái điều đó nó đã trở thành một cái điểm sáng một cái ngọn lửa ấm áp được thắp lên trong một cái không gian lạnh lẽo vào cái giai đoạn nạn đói năm 1945 một cái nạn đói vô cùng kinh hoàng trong lịch sử của dân tộc khiến cho từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói đúng không ạ? Các bạn ơi, vợ nhặt nhá, của ai nhở? Của nhà văn Kim Lân. Thôi không xa đà đâu Xa đà bây giờ là có nhiều thứ để nói lắm nhá Là là không đủ thời gian để lượt lại các tác phẩm luôn nhá <laughs> Rồi chúng mình ơi nào các bạn ơi, đừng quên là chia sẻ phần phát trực tiếp này về trang cá nhân của mình Bởi vì là phần phát trực tiếp này á, sẽ có khả năng sẽ bị ẩn đi Nên nếu như bây giờ mà đến khi các bạn muốn xem lại thì các bạn cũng cũng không tìm lại nó cũng rất là khó thế nên có một cái thao tác rất nhỏ thôi chia sẻ về trang cá nhân của mình để ngay khi nào mà mình cần xem lại thì mình sẽ có thể chủ động xem lại được ok chưa nào rồi các bạn ơi đấy là hai vợ nhá hai hai cái chuyện ngắn có gì ạ à? có hình ảnh người vợ nhá bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau ờ, dịch xuống mảnh đất tây nguyên một chút xíu được chưa ạ ở đây là mình có cái này là mảnh đất tây bắc này đây là đồng bằng bắc bộ này Thế bây giờ mình bắt đầu ờ, dịch chuyển xuống Tây Nguyên một chút xíu nhá Thì ở Tây Nguyên chúng ta được đón nghe một cái chuyện ngắn cực kỳ tiêu biểu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ à, Đó là một chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Trung Thành Với hình ảnh của những con người Tây Nguyên anh hùng Những buôn làng Tây Nguyên anh hùng Hay nói cách khác là những cá nhân anh hùng và những tập thể anh hùng Đúng không ạ? Và các em ơi, đó chính là rừng nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành các bạn nhé. Được không ạ? Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Và chúng ta có một cái tác phẩm mà năm trước cũng đã thi vào rồi. Đó chính là gì ạ? Đó chính là Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Ok chưa? Tiếp tục này đấy là chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ sang ký nhé chúng ta sẽ sang thể ký thì ở trong thể ký này chúng ta có hai cái tác phẩm mà chị phải nói thật là không hiểu bằng một cái phép thuật uh, gì đó mà các bạn rất là sợ hai cái tác phẩm này chị không hiểu luôn trong khi những bạn mà đã học cùng với chị kiến thức nền về những tác phẩm này rồi thì các bạn ấy cảm thấy ồ thì ra không hề khó như em nghĩ chị ạ Chị cũng mong là như thế Chị cũng mong là các bạn sẽ yêu và ôm vào trong lòng mình hai dòng sông này Bởi vì quả thực nó là hai cái dòng sông của đất nước quá đẹp đi các bạn ạ Được không nào? Nó là hai dòng sông của đất nước quá đẹp đi Rồi chúng mình có này Trước tiên đó là à bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông? Được không ạ? À? Của Hoang Phủ Ngọc Tường Quá đẹp đi các bạn ạ à. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ Tôi ôm ấp một tình yêu trọn vẹn Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư Và ở thành phố Huế xinh đẹp ấy Có một dòng sông chảy qua Dòng sông ấy có tên gọi là dòng sông Hương Con sông dùng rằng con sông không chảy sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Chúng ta có bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phù Ngọc Tường nhá. Và chúng ta cũng có thêm một cái con sông của quê hương đất nước nữa được tái hiện trên những trang văn của một người nghệ sĩ vô cùng độc đáo. Người nghệ sĩ này cực kỳ yêu cái đẹp. Người nghệ sĩ này cực kỳ ngông nghênh kiêu bạc tài hoa và uyên bác người nghệ sĩ này luôn luôn nhìn à, tất cả mọi cái đối tượng mà mình hướng đến trên cái góc nhìn à, phương diện thẩm mỹ tài hoa và nghệ sĩ và các em ơi đó chính là nhà văn Nguyễn Tuân với thiên tùy bút người lái đò sông Đà. Được không ạ? À? Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Đấy là hai ký nha. Ok chưa nào? Đây là hai ký nha, các bạn chú ý nha. Nhìn vào đây là chúng mình đã biết là chúng mình cần phải học những cái gì rồi đấy các em ạ. À. Được chưa nào? Nhìn vào đây là là biết là mình cần phải phải học cái gì rồi đấy. Tiếp tục là chúng ta sẽ có văn chính luận. Thì chúng ta có một cái gì ạ? Một cái văn bản mà ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó chính là tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được không nào? Của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và cuối cùng là chúng ta có một cái kịch bản kịch. Đúng không ạ? Một cái trích đoạn kịch. À, đó là trích đoạn kịch gì nhỉ? Hồn chương 3 Ra hàng thịt của ai ạ? À? Của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ Các em biết Lưu Quang Vũ là ai không? Các bạn có còn nhớ Lưu Quang Vũ là ai không? Chúng mình có còn nhớ Lưu Quang Vũ là ai không? À, có mối quan hệ như thế nào đối với một cái người, một cái nhà thơ mà chúng ta cũng được học trong chương trình ngữ văn lớp 12 không? Các bạn có biết không? Các bạn có nhớ không? Lưu Quang Vũ là ai? Các bạn biết không? À, để xem nào, để chị đợi câu hỏi một xíu nào. À, các bạn các bạn có biết Lưu Quang Vũ là ai không? <laughs> đâu rồi? Trả lời những cái thần đồng văn học đâu rồi? À, chính xác. Đúng rồi đấy ạ. Lưu Quang Vũ chính là người chồng thứ hai của Xuân Quỳnh, đúng không? Cả hai con người này thì ờ, đều bước qua một cái cuộc hôn nhân đầu tiên khi không cảm nhận được cái sự đồng điệu từ đối phương Thế nên là họ đã lựa chọn cái việc là chấm dứt cái cuộc hôn nhân của mình, dừng lại cái cuộc hôn nhân của mình. Và hai trái tim đã từng bước qua những cái dạn vỡ đó, đã tìm thấy nhau, yêu thương nhau, cùng với nhau xây dựng một cái tổ ấm với con anh, con em, con của chúng ta. Và chúng ta cũng đã từng được chia sẻ về những cái vần thơ, những cái lá thư mà Xuân Quỳnh viết cho Lưu Quang Vũ và Lưu Quang Vũ viết cho Xuân Quỳnh rồi mà đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau à, tìm hiểu một cái văn bản trong số những cái văn bản ở đây. Nếu như để được lựa chọn chị Hiên trao đổi về một trong số những cái văn bản ở đây thì chị không biết là các bạn muốn là chị sẽ chia sẻ về cái văn bản nào. Có thời gian chị sẽ kể thêm cho các bạn nghe về câu chuyện của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ nhá. Một cái câu chuyện tình yêu vô cùng vô cùng cảm động đấy ạ. Không biết là nếu như mà các bạn à, muốn là chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về một cái văn bản ở đây để xem là cách ghi nhớ kiến thức nền như thế nào thì các em sẽ lựa chọn văn bản nào đây <laughs> cho các bạn vote một chút xíu nhá không lại bảo là chị Hiên phát trực tiếp chả bao giờ nói chuyện với bọn em <laughs> rồi các bạn ơi các bạn muốn là là là sẽ sẽ được chia sẻ về văn bản nào ừ. nếu như mà hỏi chị rằng là văn bản nào chị cho rằng là hay nhất thì chị cái câu trả lời của chị sẽ là mỗi cái văn bản nó đều có một cái hay riêng và chị nghĩ rằng là mỗi văn bản nó đều có một cái hay và nó mang một cái vẻ đẹp riêng Không có cái gì là nhất cả Đúng không ạ? Nó sẽ là một cái sự so sánh rất là khập khiễng khi chúng ta nói rằng cái gì hơn cái gì, văn bản nào hơn văn bản nào. Ok, nhất trí. Chị đã nhìn thấy câu trả lời đầu tiên trong số những cái phần bình luận của các bạn. Và ngày hôm nay, xin được phép chia sẻ với các bạn về một trong số những cái chuyện ngắn tiềm năng trong năm nay. Đúng không ạ? một cái ứng cử viên nặng ký đây. Đó chính là vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. À, các bạn ơi, đây sẽ là văn bản mà chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ các em nhé. Bạn nào đang cảm thấy hạnh phúc vì ngày hôm nay vốt đúng, thả tim cho chị Hiên nhìn thấy cái nhỉ? Xem là có nhiều người đoán đúng được ngày hôm nay chị muốn chia sẻ văn bản nào không? Ok, rồi, nhất trí nha. Vậy thì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ nhé. Các bạn ơi, chúng ta có chuyện ngắn vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Được không ạ? Nếu như để nói về à, cái văn bản này thì các bạn sẽ cần phải chú ý đến những cái vấn đề như sau. Thứ nhất, đó chính là tác giả. Thứ hai, đó chính là đợi chị chút xíu nhá, chị cho ra đây. Thứ hai, đó chính là hoàn cảnh ra đời. Thứ ba, đó chính là vấn đề chính. Được không ạ? Thứ tư, nó là những kiểu đề thi sẽ thường vào trong cái văn bản này. Ngày hôm nay các bạn cũng hoàn toàn có thể chủ động ôn tập và thiết lập như thế này cho mỗi cái phần văn bản mà các bạn đi tìm hiểu nhá, được chưa? Còn nếu như mà các bạn cảm thấy là cái hành trình phía trước nó mịt mờ quá và các bạn rất muốn có một ai đấy đi cùng với các bạn bước ra khỏi cái cái cái khu vườn mịt cái một cái khu rừng mịt mù đó thì các em có thể nhắn về cho chị được không ạ? Các bạn có thể nhắn về cho chị nhá. Rồi chúng mình ơi, đây. Ok không? Thế này thôi, có gì đâu. Nếu như mà muốn gọi là tìm hiểu sâu hơn nữa thì thêm một cái cột về những cái kiến thức uh, để tiến hành so sánh văn học hay nói cách khác là liên hệ mở rộng nữa nhá, thì chú ý cái đấy nữa. À, em ơi, em nhắn tin về luôn nhá, linh tinh nhá <laughs> Nick Facebook đáng yêu quá, linh tinh <laughs> Em nhắn về để cho các anh chị có thể uh, tư vấn cho em nhá Rồi, chúng minh ơi, tác giả biết ngay Làm gì phải nói nhiều nhở Nhà văn Tô Hoài Thế thì chúng mình sẽ có một vài key, một vài từ khóa nhá. Thứ nhất, đó là một cái quá trình lao động viết văn rất là dồi dào, đúng không ạ? Một cái sự nghiệp sáng tác dồi dào. Đúng không ạ? À những để lại cái khối lượng tác phẩm đồ sộ. Đúng không? Gì nữa ạ? À? À cái đề tài mà Tô Hoài thường viết đó là chuyện cho thiếu nhi và viết về những con người lao động ở đâu? Ở ngoại thành Hà Nội và gì ạ? Ở miền núi cao Tây Bắc, được chưa ạ? Về cái phong cách nghệ thuật. Thì thứ nhất là lối kể chuyện có duyên. Lối kể chuyện có duyên, có biệt tài miêu tả ngoại cảnh và sử dụng khẩu ngữ tức là ngôn ngữ rất là linh hoạt. Được không nào? Chúng ta thấy rằng là bản thân Tô Hoài cũng là một cái người mà có cái vốn hiểu biết rất là rộng về những cái lĩnh vực khác nhau. Thế nên Trần Đăng Khoa mới nói rằng là ừ, khi mà nói chuyện với Tô Hoài thì phát hiện ra là có rất là nhiều những cái điều về Hà Nội mà rất là khó có thể tìm thấy ở trong một cái quyển sách nào nhưng mà khi mà trò chuyện với Tô Hoài thì lại biết được những cái điều đấy. Chính vì vậy mà Trần Đăng Khoa đã gọi Tô Hoài là nhà Hà Nội học, được không ạ? Rồi, thì đấy là về tác giả. Thế thôi, nói chung là các bạn sẽ cần phải có thời gian nhiều hơn để làm rõ, được không ạ? Về hoàn cảnh ra đời chúng ta nhớ hai mốc 1952 và 1953, được không ạ? Vợ chồng A Phủ thì được viết vào năm 1952 nhưng mà đến năm 1953 thì hoàn thành và nó được in ở trong tập truyện Tây Bắc. Trong tập truyện Tây Bắc này thì bao gồm ba truyện ngắn đó là Cứu đất, cứu mường, mường dơn và vợ chồng A Phủ. Được không nào? Thì các bạn sẽ chú ý là như vậy nhá. À, và cái gọi là gì ạ? À, cái cái sự kiện mà dẫn tới cái việc ra đời của tập truyện này nói chung và vợ chồng A Phủ nói riêng. Đó chính là một cái chuyến đi thực tế dài 8 tháng lên Tây Bắc của Tô Hoài. Ở đây thì ông đã có thời gian cùng sống, sinh hoạt, chiến đấu cùng với đồng bào nơi đây. Và chính bởi điều đó mà Tô Hoài đã nhận được rất nhiều tình cảm của mảnh đất này, của những con người nơi đây. Thế nên là ông rất mong muốn có thể quay trở lại để trả cái mối ân tình đó cho mảnh đất và con người nơi đây và Tô Hoài đã hiện thực hóa điều đó bằng cái tập truyện Tây Bắc của mình được không ạ? Rồi, thế thì vấn đề chính thì sao? Các em ơi, nếu như nói về vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, chúng ta sẽ chú ý đó là đến vấn đề về các nhân vật, có thể là nhân vật Mị và nhân vật A Phủ các bạn nhé. Về kiểu đề thi thì chị nghĩ là chắc chắn sẽ là kiểu đề thi này thôi Đấy là người ta sẽ cho một cái trích đoạn khả năng cao Được không ạ? À? Sau đó người ta sẽ đưa ra một cái câu lệnh Hay nói cách khác chính là cái yêu cầu Ví dụ đưa ra một cái trích đoạn làm hình ảnh của Mị ở trong đêm mùa xuân chẳng hạn. Thế xong yêu cầu là phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật Mị từ đó làm rõ thêm một cái gì đấy nữa. Tức là ở trong cái phần yêu cầu này là thường sẽ có hai vế. Vế đầu tiên bao giờ cũng phải phân tích trước sau đó sẽ là một cái yêu cầu nâng cao nữa Được không ạ? À? Yêu cầu nâng cao nữa được nêu ra ở đây Còn yêu cầu nâng cao đó là gì thì chị nghĩ là phải đợi đề thi mới biết Được không nào? Ok chưa ạ? À? Thì đây nhá, chúng mình sẽ có đơn giản thế thôi Được chưa nào? Đơn giản thế thôi à, Thế thì chúng mình sẽ cùng với nhau nói một chút về nhân vật mị ở trong cái tác phẩm này nhá. Đây sẽ là cách mà chúng ta học về nhân một về một nhân vật này. Các bạn nhìn nhá. Ngày hôm nay chị hướng dẫn như thế này mà các bạn biết gọi là linh hoạt áp dụng vào là là hơi bị trôi chảy luôn. Là các bạn hoàn toàn có thể chủ động học được các nhân vật khác ở trong các truyện ngắn khác luôn. Nhá, chúng mình ơi, đây chúng ta có nha. Về nhân vật mị. Được không nào? Đây chúng ta có này. Nhân vật mị. Đây ạ. À, cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Có gì thắc mắc muốn chị tư vấn thêm để lại comment tại đây hoặc một xíu nữa nhắn tin về cho chị nhá. Bây giờ không phải là thời gian để rong chơi nữa đâu, bây giờ là thời gian để chúng mình phải bứt phá chứ, đúng không? Chị biết rằng là các bạn cũng đã trải qua rất nhiều những đêm mất ngủ. Các bạn cũng đã rất nỗ lực. Ôi Linh Tinh ơi sao lại nhắn cho anh Duy Kiên làm gì? Nhắn vào pet chứ sao lại nhắn cho anh Duy Kiên Anh Duy Kiên đang trêu em đấy <laughs> Trời ơi Kiên ơi là Kiên Em bình luận như thế làm em nó cứ tưởng là nhắn về cho em thật kia kìa Trời ơi u là trời <laughs> Rồi chúng mình ơi Nếu như nói đến nhân vật Mỹ á Thì chị hay hay hay làm kiểu này Tức là cái kiểu của chị là đối với mỗi nhân vật Thì chị thường là sẽ dùng một cái một cái mệnh đề nào đấy để nhớ về họ Ví dụ như mị thì chị hay nhớ về cái cụm từ hoặc là sức sống tiềm tàng. Hoặc là hành trình giải thoát. Đấy, chị hay nhớ thế. Được không ạ? Chị hay nhớ thế. Còn tùy các bạn, các bạn qua cái việc là các bạn học kiến thức về những cái nhân vật trong các cái tác phẩm truyện ngắn thì các em hoàn toàn có thể chủ động ghi nhớ theo cách của các em mà. Được không nào? Ok chưa ạ? Nhá. Thì ở đây chúng ta có là nhân vật mị bao giờ cũng thế thường là chúng ta sẽ phải đi theo các bước như sau thứ nhất cách giới thiệu nhân vật nhưng hãy nhớ nhá không phải nhân vật nào cũng cũng cũng có cái phần này đâu ví dụ như chàng là không có cái này không có cái này đâu hoặc là chúng ta thấy rằng là riêng cô mị là cái cách giới thiệu về cô này đặc biệt được không ạ khá là đặc biệt sau đó là sẽ có về lai lịch ngoại hình được không ạ? Sau đó là bi kịch trở thành con dâu gạt nợ. Được không ạ? Sau đó là cuộc sống ở nhà thống lý bá cha. Được không? Đây là cái phần đầu tiên. Sau đấy là chúng ta sẽ đến thêm với một cái phần nữa, đó chính là đây ạ, à, mị hành trình giải thoát thì chúng ta sẽ có thứ nhất là những phản kháng đầu tiên. Sau đó là đêm tình mùa xuân. Sau đó là đêm đông cắt dây chói cho A Phủ. Giải phóng cho người và cũng chính là giải phóng cho mình. Đấy. Thì các em ơi bình thường nhá là nếu như mà đề bài mà người ta cho vào ví dụ phân đoạn đêm mùa xuân chẳng hạn thì bao giờ các bạn cũng phải làm rõ hết tất cả những cái phần trên này. Có nghĩa là các bạn phải khái quát được về nhân vật này và những cái phần trên này chính là những cái phần mà tôi đang là muốn nói đến. Cái ý đầu tiên này chính là gì ạ? Chính là cái phần mà tôi đi khái quát nhá. Đây chính là phần mà tôi đi khái quát về nhân vật này. Khái quát chung về nhân vật Mỹ. Đấy, còn phần này là đi tìm hiểu về vẻ đẹp của cô này Thì sẽ là mị hành trình giải thoát với cái sự gì ạ? À, với sức sống tiềm tàng Đó, thì các bạn nhìn thấy nhá Nếu như các bạn đang có sách giáo khoa ở đấy Thì các bạn cũng sẽ thấy là mỗi đoạn người ta sẽ thể hiện một cái nội dung nhá Mỗi đoạn người ta sẽ thể hiện một cái nội dung Ví dụ như cái đoạn đầu tiên Ai ở xa về có dịp vào nhà thống lý bá cha Thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Đấy, cái đoạn đấy. Được không ạ? À? Thì cái đoạn đầu tiên đấy, đoạn số 1 ấy, nó chính là đoạn giới thiệu nhân vật mị Đúng không ạ? À? Đây chính là đoạn giới thiệu nhân vật mị Vậy thì nhân vật mị được giới thiệu như thế nào? Nhân vật mị được giới thiệu qua một cái đoạn văn chữ tình ngoại đề. À, được không ạ? À? Và các bạn ơi, chúng ta sẽ để ý nhé sẽ có hai cái ý chính mà chúng ta sẽ cần phải làm rõ. Thường là như vậy. Thường là khi mà các bạn đi tìm hiểu, đi phân tích về một cái về một cái nhân vật thì chúng ta sẽ hay để tâm tới các cái chi tiết. Bởi vì những cái chi tiết chính là những cái ý đồ mà tác giả muốn thể hiện và truyền tải những cái nội dung thông qua đó. Được không ạ? À? Thì ở đây chúng mình sẽ thấy ở đây chúng mình sẽ thấy này, cách giới thiệu về nhân vật Mị là thông qua một đoạn văn trữ tình ngoại đề. Được không nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có ý thứ nhất nhé. Đấy là cô Mị xuất hiện như thế nào ạ? Mị xuất hiện với hình ảnh một cô gái trẻ trung nhưng gì ạ? Bên cạnh những vật vô tri Vật vô tri đó là gì hả các em? Vật những cái vật vô tri đó là gì ạ? Đó là ba cái hình ảnh được nhắc đến đấy. Đó chính là vòng quay sợi gai. Được không? Tiếp theo là gì ạ? Tảng đá. Tiếp theo là tàu ngựa. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là dường như Mị bây giờ đang như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Mị bây giờ dường như đang tan nhòa vào những vật vô tri ấy và người ta rất là thắc mắc. Đúng không ạ? Một cái cô gái trẻ trung như thế tại sao lại dường như đang hòa lẫn vào trong những cái vật vô tri không có chút một cái một cái nguồn năng lượng sống nào cả. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng là kể cả những cái hình ảnh mà Tô Hoài để ở đây cũng là những cái hình ảnh gợi ra cho chúng ta những cái ám ảnh. Vòng quay sợi gai nói về một cái cuộc đời luẩn quẩn Tảng đá là tảng đá của số phận dường như đang đè nặng lên cô gái trẻ trung xinh đẹp này. Còn tàu ngựa ở kia có phải chính là ám chỉ về cái thân phận trâu ngựa của người đàn bà trong nhà này không? Đúng không ạ? Nó là những cái ám ảnh đầu tiên được gợi ra khiến cho người ta bị tò mò ấy. Tò mò là cô Mị lạ cô này cô là ai thế? Nhưng bên cạnh đấy chúng ta còn thấy là gì ạ? Mị xuất hiện với một cái tâm trạng Hành động lúc nào cũng cúi mặt và mặt buồn rười rượi. Được không ạ? Mặt buồn rười rượi. Chứng tỏ chúng ta có thể thấy với một cái cảm xúc như vậy, với một cái tâm trạng như vậy thì chúng ta thấy rằng có lẽ đó là đằng sau ờ, một cái khuôn mặt như vậy, đằng sau một cái trạng thái cảm xúc như thế, nó là một cái cuộc đời đầy ẩn ức và các bạn có thể thấy rằng là cách giới thiệu như thế này vừa giúp cho chúng ta có những cái hình dung đầu tiên về nhân vật, gợi mở ra cái bi kịch cuộc đời nhân vật và cũng cho chúng ta thấy được cái gì ạ? Cũng cũng cho chúng ta thấy được cái sự tò mò, gợi ra cái sự tò mò. Đúng không? Của người đọc rất là muốn đi khám phá xem cô gái ấy là ai, cô gái ấy gặp chuyện gì mà lại như vậy Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý cái này nhá Đấy là cách giới thiệu nhân vật Lai lịch ngoại hình thì các bạn biết rồi Đúng không? Mị là một cô gái dân tộc Hờ Mông Hay còn gọi là dân tộc mèo Rất là xinh đẹp Tài năng Trẻ trung Đúng không? Cô ấy thổi lá hay như thổi sáo Và cũng chính bởi cái điều đấy mà có rất nhiều những chàng trai ngày đêm đi theo Mị từ núi này sang núi khác Tô Hoài đã dùng một cái câu văn để gì ạ? Để nói về cái sự thu hút của Mỹ đối với những chàng trai ở Hồng Ngài. Đó chính là trai đến đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mỹ nằm. Đó, đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy rằng là à, với tất cả những cái điều mà Mỹ đang có ở đây thì Mỹ cũng có một cái tình yêu đẹp. Là một người con gái sống có khát vọng, đúng không ạ? Đang có một tình yêu đẹp. Thế nhưng mà chỉ vì một cái món nợ truyền kiếp. Tại sao lại nói là món nợ truyền kiếp? Món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới cưới nhau để lại. Cha mẹ mới cưới nhau để lại thì mị đã trở thành cô con dâu gạt nợ không công cho nhà thống lý. Năm ấy thấy mị lớn lên xinh đẹp à, thống lý ba cha mới đến mới bảo là bây giờ mà gả con mị cho nhà tao thì tao sẽ trừ nợ cho đúng không? Bởi vì ngày xưa ấy, lúc cha mẹ Mỹ lấy nhau là không có đủ tiền Thế nên đã vay à, của nhà thông lý ba cha một ít tiền và trả bằng mỗi năm trả bằng một nương ngô Nhưng mà trả mãi trả mãi mà cũng không trả hết được nợ Đến cuối cùng đến khi mẹ Mỹ chết đi rồi thì Mỹ cũng cũng không có trả, nhà Mỹ cũng không có trả được hết nợ Thế nên là người ta bảo là Mị là là một cái cô gái sinh ra trong một cái gia đình nghèo gia truyền là cũng đúng đấy. Ngay từ khi trong bụng mẹ đã mang nợ rồi mà đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái yếu tố gián tiếp nhưng mà cái yếu tố trực tiếp ấy, đó là bị bị a sử lừa bắt. À, ở trên vùng núi cao Tây Bắc thì có một cái tục rất là đẹp. Đó chính là gì ạ? Đó chính là cái tục bắt vợ. Để cho những cái con người họ yêu nhau nhưng mà có thể là gia cảnh khó khó khăn họ không đến được với nhau thì gì ạ? Họ có thể gì ạ? Dựa vào cái tục đấy để họ đến với nhau. Thế nhưng mà thằng A Sử nó đã lợi dụng cái điều đấy à, hôm đấy thì nó đến à, đến bên vách nhà mị mị bắt đầu sờ tay lên sờ vào tay thì thấy ngón tay có đeo nhẫn thì mị mới tưởng là là người yêu của mình đúng không ạ mị mới tưởng là người yêu của mình thì mị mới bắt đầu nhấc cái tấm vách ra thì ngay lập tức là gì ngay lập tức là thống lý bá cha mới à, ngay lập tức là thằng a sử nó mới gì ạ nhét áo nhét vải vào miệng vào mồm mị vào miệng mị rồi nó chụp đúng không ạ nó lấy bao tải nó chụp mị đem về cúng trình ma nhà nó luôn tức là mị bị lừa bắt mà đúng không ạ chúng ta có thể thấy là ở hồng ngài lúc bấy giờ thì thống lý bá cha là địa chủ mang trong mình những cái quyền sinh quyền sát đúng không ạ là quan làng còn A Sử mặc dù nó không trực tiếp có quyền lực nhưng nó lại được hưởng quyền lực từ bố của nó. Thế nên thành ra nó rất là ngông cuồng là vì như vậy. Đúng không ạ? Cực kỳ ngông cuồng. Muốn cái gì là phải được cái đấy. Và chúng ta thấy rằng là không chỉ có cái sức mạnh từ bạo quyền, từ cường quyền đâu. Mà bản thân Mỹ hay bất cứ một cái con người lao động nghèo khổ nào ở Hồng Ngài lúc bấy giờ nếu như đã trở thành người làm không công cho nhà thống lý hay trở thành người làm cho nhà thống lý bị thống lý bắt về và gì ạ lầm rầm cúng trình ma thì có chết cũng sẽ trở thành con ma của cái nhà này có nghĩa là sao ạ có một cái sợi dây trói vô hình đó là sợi dây trói từ cái nỗi sợ hãi về thần quyền với cái sự xuất hiện của hình ảnh con ma nhà thống lý đã khiến cho mỹ từ khi trở thành con dâu nhà thống lý bá cha mặc dù khổ sở vô cùng nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào nghĩ tới việc chạy trốn. Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý nhá. Tương tự như vậy chúng ta sẽ đến với cái phần đó là cuộc sống của Mị ở nhà thống lý Ba Cha. Thì ở trong cái phần này các bạn sẽ tìm hiểu thứ nhất là Mị bị bóc lột sức lao động như thế nào. Không ạ? Và thứ hai là Mị bị trà đạp về tinh thần như thế nào. Thì cái trà đạp về tinh thần này á, các bạn có thể chú ý với một cái hình ảnh đó là căn buồng bị nằm nhé. Đó, chú ý giúp chị. Bởi vì đây chính là cái hình ảnh biểu thị rõ nhất. Được không ạ? À? Đây chính là cái hình ảnh biểu thị rõ nhất cho một cái sự gọi là bóc lột không chỉ là về thể xác, về sức lao động mà còn là về cả tinh thần để cho con người ta bị nhốt trong một cái một cái ngôi mộ nổi chứ không phải là một căn phòng tân hôn để cho bản thân của mỹ mất hết tất cả những cái khái niệm về thời gian và không gian để rồi mỹ cứ ngồi ở giường ở trong cái một cái căn phòng kín mít chỉ có một lỗ vuông bằng bàn tay mỹ cứ ngồi đấy mỹ trông ra chỉ thấy trăng trắng không biết là sương hay là nắng và mỹ không còn khái niệm về thời gian và không gian nữa sống trong cái khổ mỹ quen khổ rồi Mị cảm thấy mình không bằng con trâu, mình không bằng con ngựa Và cứ sống một cái cuộc đời lùi lũi như con rùa đằng sau so cửa Đúng không ạ? Một cái cuộc đời mà người ta nói rằng Làm dâu nhà giàu sao lại phải khổ thế nhưng mà thực tế thì là như vậy ở Hồng Ngài Với cái sự gì ạ? Với cái sự lộng hành của bọn thổ ti lang đạo Bọn địa chủ phong kiến miền núi lúc bấy giờ đã khiến cho biết bao nhiêu những cái con người ham sống giống như Mỹ, những cái con người đáng sống giống như Mỹ, không còn một chút cái khả năng, cái tinh thần nào, được không ạ? Để có thể hướng tới cái cuộc sống sống cho ra một con người nữa. Mà Mỹ luôn nghĩ rằng là mình sẽ ngồi ở đó trông ra, đến khi nào mà chết đi thì thôi, được không ạ? Các bạn ơi hãy chú ý nhá Sau đó chúng ta sẽ có cái hành trình giải thoát với những phản kháng đầu tiên, đêm tình mùa xuân, đêm đông thì có lẽ là với cái phần nội dung này thì chắc là chị sẽ hẹn các bạn ở trong một cái à, buổi phát khác nha. Được không ạ? À? Cảm ơn các em rất nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị nhá. Và không biết là chúng mình đã tích lũy được thêm cái phần kiến thức nào uh, qua cái phần uh, chị Hiên chia sẻ này chưa? Các bạn có thấy thú vị không ạ? văn học là một cái một cái chân trời một cái khoảng trời cực kỳ rộng mở và thú vị luôn các bạn ạ điều quan trọng là các bạn có đủ can đảm để đắm mình vào nó hay không thôi nếu như các bạn luôn luôn cho rằng là tôi không thể nào tôi vượt qua được tôi luôn sợ môn văn và tôi cảm thấy môn này rất nhàm chán thì cái suy nghĩ của các bạn nó đã khiến cho những cái hành động của các bạn khác rồi nhưng nếu như các bạn cho rằng ồ nó là một cái thế giới cực kỳ kỳ diệu và rộng mở thì chị tin rằng là là Chị tin một điều rằng là chắc chắn các bạn sẽ chinh phục được nó <laughs> Hích nhanh vậy thôi ạ, à. gần một tiếng rồi đấy Phương Chi ạ, à. nhanh quá à <laughs> Đấy, thế nên mới bảo là nhiều khi học với chị Hiên là thời gian trôi nhanh Trôi nhanh không ngờ luôn ấy, không nghĩ là thời gian lại trôi nhanh thế Mình chả bao giờ ngồi học văn được đến một tiếng đồng hồ Mà sau khi học cùng với chị Hiên rồi có thể ngồi một vài tiếng là chuyện rất bình thường Đặc biệt là ở trong giai đoạn này Hãy nhớ nha, chị vẫn đang tiếp tục tuyển sinh cho khóa học luyện đề và khóa học kiến thức nền. Nếu như các bạn có cái nguyện vọng để đồng hành cùng với nhau thì các bạn có thể nhắn tin ngay về cho admin fanpage học văn chị Hiền nhá. Còn buổi tối ngày hôm nay thì cũng khá muộn rồi. Chị chúc các bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo trên kênh fanpage của học văn chị Hiền nhá. Xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nhá Bye bye!